Xin chào anh em à, hiện nay thì anh em đến sân chơi của người ta anh em luôn nắp đĩa quân hộp thì rất là khó thế làm thế nào để em có thể giành được chiến thắng thì cái clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em tôi sẽ giới thiệu với em một cái bộ sản phẩm mới nhất thì đây đó là cái uh, loại uh, thuốc cảm ứng báo dung tài xỉu anh em nhé thì uh, với cái loại thuốc cảm ứng báo dung tài xỉu này thì giúp anh em là đến sân chơi của người ta em không cần phải luồn nắp đĩa quân hột anh em nhé nắp đĩa quân hột của người ta thì cách chơi thì rất là đơn giản anh em đến sân chơi của người ta anh em chỉ cần mang theo cái loại thuốc báo dung này và một cái máy báo dung đấy thì anh em sẽ lựa à, anh em bôi thuốc trên đầu tay và anh em chạm vào hột của người ta thì với cái loại nước báo dung này là báo dung tài xỉu anh em nhé độ chuẩn xác của nó là 100% đấy và không để lại bất cứ tăng tích gì anh em nhé đấy sau khi mà anh em bôi cái nội thuốc bôi thuốc báo dung này đấy, vào hột người ta cái máy báo dung này nó sẽ kết nối với lại à, à cái bộ hột anh em đã bôi thuốc vào và nó sẽ báo dung cho em biết được tài hay xỉu rất là đơn giản thôi đấy thì à, tôi chuẩn bị cho em một số hột trợ đây đấy, tôi đã thử nước muối này em nhé đối với con hột trợ anh em mà thử nước muối thì chắc chắn là nó sẽ nổi anh em nhé thì anh em nào quan tâm tới cái dòng sản phẩm mới này thì có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên mình đấy tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy, tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ anh em nhé hột là hột chợ hoàn toàn bình thường thì với cái thuốc báo dung tài xỉu này thì anh em có thể áp dụng vào mọi hột em nhé kể cả hột chợ hay hột à, 5 năm hay hột à, công chuyện đều được em nhé em không cần quan tâm sân chơi đó sử dụng hột gì hay nắp đĩa gì anh em chỉ cần là vào sân chơi anh em khéo léo đấy, trong cái lúc mà anh em thử lâm châm hay là xoay đèn đấy, anh em uh, chạm vào ba cột người ta đấy sau khi anh em chạm đấy cái thuốc cảm ứng báo dung đấy nó sẽ bám chặt trên bề mặt của hộp và nó sẽ kết nối với lại cái máy báo dung anh em đeo trên người và nó sẽ báo cho em biết được chuẩn xác 100% là ra tài ra xỉu để em đánh đấy khẳng định với anh em à, là một lần nữa là cái thuốc báo dung này là 100% là không tang nhé nên em cứ yên tâm em áp dụng vào mọi sân chơi của mình đấy thì cách chơi rất là đơn giản thôi thì anh em vào sân chơi của người ta đấy thì anh em sẽ trong cái lúc anh em xoay đèn đấy hay là thử lâm châm anh em sẽ bôi cái thuốc này vào cho tôi đấy. Đấy, em chỉ cần bôi một chút này vào đầu tay là được và chạm vào ba hộp của người ta vậy được anh em nhé đây tôi sẽ xoay đèn thử lâm châm luôn cho anh em này đây sau khi tôi đã bôi thuốc cảm ứng vào ba hộp đây tôi thử lâm châm này lâm châm không hít em nhé đây dĩa cũng vậy đây đấy khẳng định lại với anh em là 100 phần trăm là em cũng bôi thuốc vào không để lại bất cứ tăng tích gì đấy, em rõ một rất là trong nhé hoàn toàn là bình thường Đấy, em rõ thì với cái bộ ờ, đồ ngày hôm nay ấy, sẽ khẳng định với anh em để anh em đến mọi sân chơi anh em giành chiến thắng đấy một trăm phần trăm em nhé đấy thì anh em chỉ cần bật máy lên này đấy, anh em ấn nút này đấy, đèn báo sáng là bộ hột là đã kết nối với máy báo dung của anh em và anh em để trong người ngồi ở phạm vi 3 mét đổ lại anh em nhé em không nên ngồi quá xa thì nói qua về cái thuốc báo dung này thì nó có thời lượng sử dụng là hai tháng anh em nhé hết hai tháng em muốn uh, chơi tiếp thì em có thể liên hệ với tôi tôi sẽ cung cấp cho em cái nội thuốc báo dung này và em kết hợp với cái máy của anh em em chơi tiếp thì sau khi anh em bôi thuốc vào hộp thì nó có thời lượng sử dụng là 3 tiếng hết 3 tiếng anh em muốn thôi chơi thêm thì anh em tiếp tục bôi thêm thuốc vào em nhé đấy, đấy đèn báo sáng này là ok anh em nhé đây tôi sẽ để đây và test thử cho em vài tiếng đấy thì anh em lưu ý đấy máy báo một dung em sử máy báo hai dung anh em tài đấy như tiếng này đây máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 12 nút này đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được nhé với cái à, bộ sản phẩm này là chuẩn xác 100 phần trăm em nhé máy báo một dung đây em ấy xỉu tôi xíu này 10 nút này nắp đĩa quân hột gì được anh em không cần quan tâm anh em chỉ cần lựa anh em chạm tay hột cho tôi là được em nhé máy báo một dung anh em tiếp tục đánh xỉu của tôi xỉu này năm nút này đấy thì cái bộ đồ này là chuẩn xác 100 trăm đấy không để lại bất cứ tăng tích gì anh em nhé em yên tâm máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài em nhé tài này đây tôi sẽ cầm trên tay nhé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 xỉu này rất là ok nhé đồ thì chuẩn xác 100 đấy nên là anh em cứ yên tâm đấy, anh em cứ ngồi 3 mét quay đầu đấy, là nó sẽ báo dung cho em biết máy báo hai dung anh em tài tôi chắc chắn là tài em nhé tài này rất là ok nhé thì khẳng định với anh em với cái sản phẩm này là sản phẩm mới nhất của năm 2020 đấy giúp anh em giành được lợi thế giành được chiến thắng ở mọi sân chơi Đấy, anh em không cần phải luồn bất cứ gì vào em chỉ cần chạm tay hột là em có thể giành chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì nhé thì em mà quan tâm với dòng phẩm phẩm này thì có thể đến trực tiếp cơ sở của tôi mang nắp đĩa quân hột của anh em tới để cùng trải nghiệm để tôi sẽ tư vấn cho anh em thì tôi chuẩn bị cho em là cái nắp này và cái đĩa và một số quân hột trợ đây tôi sẽ nắp lên lấy ba hột bất kỳ là em lưu ý này cách chơi này đấy hột gì cũng được nắp đĩa gì cũng được anh em nhé đấy ok tôi sẽ lấy ba hột bất kỳ đấy trước tiên thì tôi xin phép chứng minh em là cái nắp đĩa quân hột của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi nâm châm đây nâm châm trắng nâm vít nhé đấy. ok chưa nâm châm hột và đĩa không vít đây nắp đây hoàn toàn bình thường anh em nhé đây là hai công nghệ mới nhất 100% không để lại cái tăng tích gì anh em nhé đấy hiểu không ok nắp đây nắp soi xuyên nha đấy. những bước kiểm tra cũng khá là quan trọng anh em cố gắng kiểm tra thật kỹ trước khi chơi cho tôi thì cái công nghệ nó như thế nào đấy tôi sẽ chia sẻ với anh em thì đây nó sẽ bao gồm là một lọ thuốc cảm ứng báo dung và một máy báo dung đấy cái máy báo dung này rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp quẹt em có thể để đâu cũng được rất dễ dàng ngụy trang vào trong người em nhé cái thuốc cảm ứng báo dung này là một trăm phần trăm là không tan sẽ bao cho người ta thử thoải mái em nhé lâm châm không hít và bao tất cả các máy giả em biết rồi hiện nay em đến sân chơi bao giờ trước khi chơi ấy, người ta cũng sẽ đưa ra một cái máy giả người ta sẽ giả em nhé thì cái máy này nó sẽ bao tất cả các máy giả đấy chỉ của máy của anh em mới bắt được tần sóng của thuốc cảm ứng này em nhé đây nó là công nghệ mới nhất anh em ạ cách chơi rất đơn giản thôi em bôi cho tôi một chút thuốc đầu tay này và xoa đều đầu tay lên đây em rõ tay tôi hoàn toàn bình thường đi nhé đấy em có thể là bôi trước 5 đến 10 phút rồi em sẽ chạm vào hột bầu cua cho tôi đấy, chạm một mặt của một hột thôi nhé vì cái này là báo dung 6 mặt nó sẽ báo dung cho anh em từng nhịp dung tương ứng với từng mặt của hột bầu cua đây tôi đã bôi vào mặt bầu đây em nhớ đấy, cái mặt này hoàn toàn bình thường nhé này nâng trông không bỏ hít này ok chưa anh em đấy. đấy cách chơi rất đơn giản nhé anh em chỉ cần bật máy lên đấy, và để trong người cảm nhận cái nhịp rung của nó tôi sẽ test thử cho anh em nhé đấy thì à, anh em lưu ý này từng nhịp rung tương ứng với từng mặt của hột bầu cua anh em cần tư vấn liên hệ trực tiếp tôi sẽ tư vấn cho anh em với hai nhịp rung này thì tương ứng với con bầu anh em đánh bầu với tôi anh em nhé hai bầu là rất là ok đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được anh em nhé đấy thì em thực sự quan tâm thì liên hệ với tôi đến trực tiếp nhà của tôi tôi sẽ chia sẻ đấy. với một nhịp rung này tương ứng với con nai em lấy nai với tôi một nai này rất là ok đấy, đồ này là đồ 100 phần trăm không để lại bất cứ tăng tích gì anh em có dành được bao nhiêu tiền thì cũng yên tâm ra về thì không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra anh em nhé vượt với bốn nhịp rung như này thì anh em đánh cua cho tôi chắc chắn là có cua anh em nhé hai cua này rất ok đây tôi sẽ cầm trên tay đây cái máy này rung rất êm nên anh yên tâm anh em để trong người một mình anh em cảm nhận cái, cái nhịp rung của nó người một cạnh không thể phát hiện được anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo cho tôi biết là có con gà anh em lấy gà cho tôi gà này hai gà ok nắp đĩa quân hột gì cũng được em nhé hột trò hay hột công chuyện hay hột xốp em không cần quan tâm em chỉ cần khéo léo chạm tay vào hột để làm sao để cái thuốc cảm ứng đấy ở đầu tay mình nó bám trên bề mặt của hột bầu cua nào nó sẽ báo cho em biết như tiếng này đây máy báo cho em biết là có quân tôm anh em tôm tôi một tôm này rất là ok đấy Đấy, máy báo rất là nhanh sóc xong hai ba giây là máy báo cho em biết nhé rất là đơn giản thôi như thế này đây máy báo cho tôi biết là one nine em anh nai tôi một nay này rất là ok đấy thì anh em nào quan tâm tới cái đồ chơi bầu cua này anh em có thể liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em em cố gắng là nên tìm hiểu và sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi tài xỉu không cao này để áp dụng vào các sân chơi của mình anh em nhé đấy chị anh em tuyệt đối không nên chơi 5 năm thì hiện nay ấy, có rất là nhiều đồ chơi câu chuyện hiệu quả cho nên anh em chơi 5 năm thì đương nhiên anh em là người thua cuộc em nhé đấy tôi sẽ xé bao ra thế nhưng em ba là hoàn toàn bình thường đây đấy, hoàn toàn bình thường nhé đây đây tôi sẽ thử lên chân cho anh em này đấy, 5 không hit em nhé rất ok đấy, đấy là đồ chơi bầu cua